À, chào mừng anh em quay trở lại kênh youtube của T Casino thì, à, Thưa anh em, hôm nay trên kênh youtube này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm chơi bộ môn sóc đĩa bịp hiệu quả nhất hiện nay Đơn giản, dễ chơi và dễ sử dụng Đó chính là cái dòng à, à, bát tàng hình trốn tang Đấy. sao gọi là bát tàng hình trốn tang thì với cái dòng bát tàng hình này này đây giới thiệu anh em Đấy. kiểm tra bằng mắt thường nhé bằng mắt thường qua video anh em nhìn xem không hề phát hiện ra điều bất cứ điều gì đúng không ạ Đấy. nhìn rất là đẹp đúng không đít rất là chắc nha anh em đít này chúng tôi đổ trôn bê tông hoàn toàn chứ không phải là bằng đít sứ đâu Đấy. nhiều đít chỉ cần đập nhẹ thôi là cũng rơi ra rồi nhưng đít này thì bao anh em test thoải mái ngoài ra thì nó trốn tang soi đèn led không ờ, thấy gì cả đấy soi đèn led này không phát hiện ra gì cả đít bát rất là trong và đẹp soi luôn cho anh em kiểm tra đấy, anh em nhìn này bát các cạnh đều rất là đẹp nhưng mà cái bát này là bát trốn tang thôi anh em ạ chứ không phải là bát uh, không tang đâu nhiều nơi nói không tang là không đúng đâu anh em nhé nó chỉ trốn tang thôi thì uh, với những cái dòng bát này đấy đánh rất nét và chuẩn luôn thưa anh em à, <coughs> đây anh em ờ, để chơi được con bát này anh em cần cho tôi để chơi được những cái con bát này anh em nhớ cần phải cho tôi có những cái bộ dụng cụ gì đó chính là những con màn soi thì ờ, trên màn hình của anh em đây là một chiếc màn soi Đấy để anh em làm kỹ thuật soi bên ngoài ngoài dòng màn này ra chúng tôi còn rất là nhiều dòng màn khác từ 1280 ờ, cho đến 6300 ờ, Đấy, tùy anh em thích sử dụng dòng nào để ngụy trang thì anh em lựa chọn đây tôi sẽ dốc cái cho anh em bát thì nó cũng có hai dòng một là dòng bát uh, ờ, tự động và bát khiển Đấy. còn uh, trên video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em dòng bát tự động đánh rất là hiệu quả và một dòng bát tiết kiệm pin khác là bát khiển thì anh em hãy ấn đăng ký kênh vào kênh của tôi để xem nhé vì tôi đã có những cái video làm về cái dòng bát khiển bát khiển thì anh em thêm một bộ khiển nữa thôi trên màn hình anh em đã nhìn thấy đúng không ạ Đấy, đây là những bộ khiển của bát khiển bấm khiển thì mắt camera sẽ mở còn ở đây anh em sóc cái thì camera nó sẽ mở Đấy, anh em nhìn thấy không ạ nhìn rất là nét luôn sắp đôi nha anh em ừ, cái màn nó hiện rất là nét sắp đôi cho anh em này rất là chuẩn ừ. con này thì đánh được từ 200 à, đến 300 lần mở nhé Đấy. tôi không nói đến uh, số tiếng để mở bát mà tôi nói số lần mở này anh em mà nhìn nhá Đấy. một lần như thế này từ từ này Đấy. mỗi lần mở ra úp vào gọi là một lần mở thì nó đánh được từ 200 gọi nó đánh được khoảng 200 lần như thế thì uh, anh em uh, mua hàng thì anh em được test thoải mái nhé anh em sạc đầy pin anh em uh, đánh mở đủ 200 quả thì anh em lấy hàng Đấy, thoải mái cho anh em uh, anh em cần có một uh, nếu mà anh em có kỹ thuật bên ngoài ấy thì anh em sẽ phím cho nhau bằng cái bộ rung này đấy, anh em nhìn này bộ rung này tôi để trên đĩa cho anh em nhìn nhé đây gọi là bộ rung để phím thôi đấy, nhiều rất nhiều nhiều cơ sở đấy, rất là nhiều cơ sở sử dụng cái bộ rung này để lừa anh em người ta bộ rung này có khiển này người ta ở ngoài bấm khiển đấy, ở ngoài bấm khiển rất nhiều anh em đến mua hàng của chỗ chúng tôi mua cái bộ rung này về rồi nhưng mà không làm ăn được gì cả đấy à, người ta sử dụng bát người ta thử hàng cho anh em để lừa anh em những cái bộ máy rung hay cảm ứng gì đó ờ, chẵn lẻ hay là phân âm phân màu gì đấy. đấy người ta lừa anh em bằng những cái bộ rung như thế này đấy, rất là nhiều anh em mà những cái bộ rung này anh em lắp pin vào này giới thiệu cho anh em cho anh em lắp pin vào bấm rung nó sẽ rung bật công tắc ở đây này anh em nhìn cái công tắc bật lên này bấm rung nhé Đấy. đây là tùy anh em thôi anh em sẽ quy định với nhau phím như thế nào để anh em hiểu ý nhau Đấy. ví dụ anh em bấm một rung là lẻ hai rung là chẵn chẳng hạn Đấy. tùy anh em thôi Đấy. đây cũng đây chỉ là một cái bộ rung đơn giản bấm khiển thì nó sẽ rung Đấy. khoảng cách xa xa Đấy. anh em nghe thấy rung không ạ Đây tôi để trên này, này. nó sẽ rung xuống cho anh em xem Đấy. Đấy chưa? Chỉ cần bấm rung là rung. Đấy. Tránh cái trường hợp là anh em bị người ta bịp nha. Đấy, anh em hãy nhớ đây chỉ là một bộ rung hết sức bình thường. Đấy. Không có một cái công dụng phân âm phân màu gì cả. Đấy. Anh em hãy là một người mua hàng tỉnh táo. Đấy. <coughs> Đó, đây là một cái bộ màn Đấy. Còn à, hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái à, sản phẩm nữa cũng rất là hiệu quả khi kết hợp với con à, bát tàng hình tự động này. Đấy. Anh em nhìn camera soi rất nét đúng không? Đấy. Bình thường thôi soi cho anh em giới thiệu thêm cho anh em một con sản phẩm nữa đây đây chính là những cái dòng uh, phát wifi phát wifi này thì nó sẽ có tác dụng gì thì uh, phát wifi này nó sẽ phát ra một cái tần sóng uh, điện thoại anh em bắt được này Đấy. wifi này điện thoại anh em bắt được và nó sẽ bắt cái camera của con bát này Đấy. làm cho anh em hiểu này nói thế này thì chắc nhiều anh em chưa hiểu nhưng mà tôi sẽ làm để anh em hiểu khi anh em bật lên này hết điện rồi. khi anh em bật cái wifi này lên anh em sẽ kết nối với con điện thoại của anh em Ờ, xin lỗi anh em à, con này hết điện rồi thì ờ, video này tôi không thể giới thiệu cho anh em được à, cái phần mềm gọi là phần mềm iCamera được kết nối với bát anh em sẽ soi trực tiếp vào cái điện thoại của anh em thì uh, anh em hãy ấn đăng ký kênh để uh, nhận được cái video uh, lần sau tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhé thì uh, thưa anh em Đấy, hôm nay cũng sơ qua về các mẫu bát như thế cho anh em thôi bát khiển và bát tự động Đấy, chúng tôi cũng có thể nhận đặt bát riêng của anh em ở vùng ở miền anh em chơi uh, mẫu bát riêng chẳng hạn như bát nhựa hoặc là bát hoa mẫu bát như thế nào thì anh em cũng có thể uh, gửi lên để uh, đặt tới casino làm hoặc là lên trực tiếp cơ sở để làm nhé thì uh, chúng tôi làm bát trong khoảng uh, 5 đến 6 tiếng thôi là anh em có bát rồi anh em mang bát lên thì ngồi đợi một lúc là anh em sẽ lấy được bát mang về luôn thì uh, <clears throat> hiện nay chúng tôi có hai cơ sở là một là ở bến xe mỹ đình và hai là ở bến xe miền đông thì uh, anh em nào mà gần các cơ sở đấy thì hãy lên các cơ sở để à, được test thử tất cả các dòng sản phẩm nhé anh em khi à, mang anh em mang đĩa và quân vị của anh em đi thì tôi chỉ mang bát ra thôi đánh cho nó anh em à, tin tưởng yên tâm đúng không ạ đấy chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 từ hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé hãy comment trực tiếp xuống phía bên dưới để nhân viên bên tôi tư vấn cho anh em đấy, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video uh, xin chào anh em